à, còn khá là nhiều vì mình còn giữ ở à, lúc xây dựng dùng góc lúc này và một ít bột nhôm này để mình làm à, một chậu nguyên liệu như là à, bột nhục đỏ xong đây và một ít bột nhục màu tị nữa đấy với liền này mình cần để mình làm con mắt mọi người em làm em mẹ là đấy mình sử dụng cát và sỏi làm một bột bột bê tông luôn đấy giờ cắt vào và giờ đi ra ngoài thì ngoài kia để à, Lam và may thanh à, bê tông thôi cái từ đặng mai thì minh sẽ bỏ vì gì nữa được vậy ui chơi mướn nữa rồi nó chơi mướn mà bỏ lấy bi ra ta học thế này đấy mình chỉ cần ít thôi mình chỉ cần khoảng uh, à, hai cái này là được đấy làm một thì là một nhùm bê tông hay khoảng bốn cái đấy rồi ôi sao đây có ba cái chứ, thế cháu đâu rồi á, này đang phải là đạp lại rồi thôi ui ui ui à cái đây à đây đấy đấy thì ba này ba đặt lại cái này không ngủ được à hmm. tim mới này cho mình khởi động khá là khó chịu vậy gì à, bây giờ thì mình sẽ đợi tanh nữa và um, công việc xây dựng mai kỹ nhẹ. A few moments later. Đấy thì trời đã hết mưa rồi, bây giờ thì mình sẽ đi sang phía này để xây dựng cái chỗ mẹ này. Cái chỗ này là một cái bẫy rồi, bây thì mình sẽ xây dựng ở phía bên này. Ừ, mình sẽ xây dựng ở chỗ... Đấy, ừ, em khá là lời máy sấy ấy đấy máy sấy sẽ dừng còn đấy là mẹ là phỉ này để cho mấy sẽ đặt đấy đi ra béo mấy sẽ đặt đấy hai hai tại tính như thế này mà đặt còn một hai và gặp thêm một hai nữa tối nay thì mấy sẽ kéo lên khoảng 85 nhỉ một hai ba hai ba cũng nắm sọt lại thì đấy là cả chấn ngược còn em mẹ này thì còn em mẹ là khá là cao luôn. mình làm mình nghĩ chấn cái cái này cũng khá là đủ rồi chỗ này cũng khá cạo như bên kia rồi phải ra thì đội ngã chụp là lại chỗ này đi ra một block phía trong này thì mình sẽ làm một thú ở phía trong này để mình sinh sống ở phía trong này lúc này thì mình chữa đâu sinh sống trong này cũng khá là được rồi ui nói mà nhỏ thì cái nhà kho của mình cũng khá là nhỏ đâu khá là chật rồi thì có lẽ hôm sau mình sẽ xây dựng cái nhà kho nâng cấp cái nhà kho này lên thêm hai tầng này này thì này và cả khoảng tám hố một hai ba bốn năm sáu ừ, không biết từng ngày là ổn ra mình sẽ làm máu đi tạo máu một hai ba bốn năm sáu bảy tám này ta ra lại thôi ừ. <laughs> nó mới sẽ ốp lại lại từ này thì mình ốp cái này khá là lâu à, vậy thì à, mình sẽ bật lần này để làm rất là nhanh nhẹ A few moments later. Đấy thì mình là áo đặt áo này lên và tới này thì mình trong này mình đã đặt đủ để trạng trường hợp spam của ấy cái chỗ này thì mình sẽ kéo ra khoảng hai block như thế này làm phần đầu của con này mẹ này phần đầu này thì mình xây khá là rộng luôn chỗ này mình nghĩ đặt uhm. Ừ. thì mình sẽ đặt khá là phần mặt được đấy mình sẽ chỗ này cũng tạo đến 8 lọc nhà màu 2, 3, 4, 5, 6, 7 hai ba năm ba bốn năm sáu bảy tám này này này hôm nay thì cũng nâng cao lên như thế này rồi cái này định phân này thì mình sẽ đặt con hình con mắt nhỉ phân chỗ này đã hôm nay thì mình sẽ đặt vào ừ. Mình nghĩ đến mở rộng lại đi cái này đi để mình xem nào ừ. này nó nhỏ vậy chỗ này thì mình phải mở rộng ra chứ à đúng rồi mấy cái mặt này chịu ở chỗ này đấy ui ai ai Ui chỗ này chứ đặt cả lên ha. Thì Đấy, chỗ này là ra như thế này. Nó chỉ đặt một cái là xong tìm đấy. Xong tìm này thì đi gan của à này, và sam tìm um, và sam tìm ui sao ui no này là ổn chưa ta mình nghĩ chỗ này thì mình à. Giờ thì đặt vào những sẽ nâng hao à cho lái những sẽ Ôi. nhưng lại bờ bờ sao sao ấy mình nghĩ chỗ này men nào không được ngoài chỗ này rồi ngay chỗ này phải căng bà lên thêm một chục nữa đấy em nào đấy khá là ổn rồi nó chơi bãi chỗ mà ui ui ui xem chạy xem chạy bây giờ ra ra là như thế này để làm một phần đầu vì năm nay khá là to để mình sẽ sống muốn lại ui không biết con làm bê tông nữa là nhiều mình lấy chân này cũng Bagaimana saya untuk bawah Đấy, ra là lại Đấy À Gì Rồi mình đã rồi à, làm xong lên là mẹ nhưng mà bây giờ thì mình sẽ tăng cái ở phía trái này của con là mẹ lúc này bây giờ mình sẽ đặt trang dạo đấy và mình sẽ làm một ngôi nhà giống như kiểu bị mẹ nhắc bồng đấy này hôm nay thì mình phải đặt cào lên để làm cái phần đây chỗ này thì mình sẽ um, Ừ. đây chỗ này thì phải kéo lại như thế này Đấy chịu ở đây đấy ui rồi luôn à, ok ok ok đấy ui nhiều nào nó phải đựng được ở đây được hào án hào án thì mày ra lại này này giờ riêng là như thế này ui uhm, chỗ này rồi là một ít vạn gỗ ra như thế này thì rồi luôn đấy Vì chỗ này là sáng này rồi bây giờ thì mình sẽ làm một cái cột trụ phía nhà như thế này luôn mình thì mình sẽ làm ngôi nhà này khá là đơn giản một xíu vậy cái chỗ này nó vững cái căn nữa nó mé thôi đâu ai anh ra em phải sửa lại cái này thôi Hôm nay phải mở rộng tỏ ra nữa Đấy À Bộ khá bộ nó Ui Chết à À chỗ này là à ở nội ngã hoàng trên này bữa nhai mình sẽ sử dụng trực tại khá là đơn giản luôn ô, oh. chúng ta cùng vững cái cá mối nha ở em chúng anh là làm cái này thì chắc chắn là sẽ không bị lâu này chỗ này làm của tổ chức ba ba bốn hai ba rồi lại chỗ này chỗ này không phải đổi lại chỗ này rồi ui chỗ này cũng vậy còn nó lại này chỗ này thì mình sẽ làm chấm này chấm này thì sẽ làm một con đường để đi vào à không chấm này chứ không phải là con đường đi vào rồi ui nên đâu phải con đường đi vào đâu nào đi ra đây rồi Trời quá là thông minh luôn rồi trận này trận này thì là khả năng một cái sổ như sai rồi uhm. rồi bây giờ thì gì lên nó làm phân mã thì cái này à. bắt được chạy tạm một các bạn chạy tạm phải chỗ này làm một ít à, câu ra các anh chỗ này này đấy anh sẽ làm phân máy này khá là đơn giản này bởi vì ngôi nhà này mình cũng lấy để làm nổi lên cái phần nên mẹ này nên thì mình cũng không cần nhất thiết phải xây đẹp quá đâu mà cũng đẹp nên mẹ này của mình sẽ nhỏ nếu mà làm một nhà bỏ thì nó sẽ cũng rất đẹp như vậy đấy lại cái này ui toàn phẩm là sao mình làm cái gì cũng không được sướng trẻ nhỉ thì về lâu nay em không đó làm mà cái cho nên tay chân của mình nó bị phải thôi ừ. à đấy thì mình đã à, thấy dừng sóng tại ngôi nhà em có trang tìm một bịp đặt ở đấy rồi thì đường đi lên của mình là chỗ này nè đi lên như thế này mở cửa vào đấy à đi lên đấy và cắm lên một ngôi nhà như này thì ở đấy là à, một cái vườn hóa phía thế này luôn hiện nay thì mình là xây dựng đã mình sẽ đã đó tin tay nổ vụ này để làm đại hậu bom giống như có nên mẹ nên nó đặt một ngôi nhà ở đấy lên phía trên này ấy thì bây giờ thì mình sẽ đi vào nhà khó để um, à, thì trong cái nhà khai tập thì mình đã có đi tìm à, lên xem chữ Google và họ biết được à, một tòa đồ dẫn đến ngôi đen trong rừng là phía trong nhà mình À, à, vị trong lạc của mình thì quyển sách ấy mình đã đầy vị trong này rồi mình sẽ đã lưu ở đây rồi ám lại vị sách này đây khi tà đầu mình đã lưu ở đây rồi bây giờ thì mình sẽ bày đến à để cho tà đầu này nhỉ? à đúng rồi trước khi đó cho mình để lại một ít áo hóa nữa ok ở à, đây đây như cuộc sống luôn họ dạy lắm ta con thì phải phải để đáng này chú bà coi chỗ nay thì bên trong đóng chó nó khá là đẹp ấy mà mình cũng thu hoạch đi đấy cái nay khá đủ rồi phải đào một ít dạy đấy một ít pháo hóa rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy đến cái cú à à đầu này thôi em gặp lại các bạn chúng mình lấy đến cái con này nhé đấy chúng mình cũng là à, à, gần đến cái chỗ à, gần chỗ này thôi còn khoảng khoảng à, gần một trăm lóc nữa là mình sẽ đến còn hơn một trăm lóc nữa là mình sẽ đến thì bây giờ thì mình sẽ đi ở đây và để mình sẽ tìm xem coi có à, à, vẹt nó không nhẹ để mình bắt về uhm. mày có con đại vẹn nó nữa ra à, sao lại cưu về đây chắc thôi mình sẽ thu hoạch một ít ca cao mang về tông luôn không tìm hải bẻ vẹt nào ra Thôi chắc hôm nay xui rồi không gặp hải bẻ vẹt nào rồi Hmm, buồn người ta Ở thứ bảy đến tại chỗ à tại à, thông tin lại thôi ở đây là trong rừng ngại ok xác thế à, này mình xem tọa đồ mình lại là buổi sắp để nói mình bay nhưng mình bay lạc rồi thì bên này mình được này hmm. chờ không ấy chứ phải lạc á này mình sẽ đẩy vào để xem tại quyển sách nào ở đây đâu ta hiểu cái tà rồi nên nó giảm ui ui ai, cái này cũng giảm rồi tối nay là mình sẽ đẩy luôn này à qua wow, phía bên này đây chỗ này lên đại thôi các ông tội ra vậy thì mình sẽ ngủ một chặt ở những cây này ở đây cho mình sẽ đi tìm điểm nhẹ ok sao tìm anh thấy ra này mình sẽ đi hướng này là mình sẽ để luôn đấy này này không thế ra bị một con đã, ok Ừ, mà em thấy nó đen vậy ta Ai thế này thì mình sẽ xác định thử lại nào Để cho taro nên nó giữ nguyên Ai thử này Đây đây đây đây đây đây à, Thì đang nút trộn nè muốn thắt ở đâu con trai Mình sẽ tìm cái cử đấy ba luôn chắc là chấn trận này chồng này tối thế tối thế ui à con đặt bảy chứ cái gì đây đây nó cái gì đó ui à đấy cũng ui à đấy không có đấy mình tưởng này mình ấy ấy ui ấy, ấy, ấy, ngủ danh chứ con mày chết à ngủ danh chứ mệt quá ui tôi méo thế mình gạt này thì mình sẽ mở cố gắng mở luôn đấy mới chứ đi đấy môi ok đấy đấy đấy rồi mà rồi đấy đảo vẽ đi thì nghèo thế này trả lại cho ngươi này đấy cũng thèm nữa rồi thế là thì à, team sẽ có vẻ vẻ non không nhẹ nghĩa là không phải rồi thì ok các bạn các bạn là xem lại clip này là các bạn thích video hãy để lại cho mình một like và ghé ủng của mình nhá và đừng quên và hãy chúng các bạn những thông báo mới nhất khi mình video mới nhé thì à các bạn muốn mình sẽ gì à trong video lần sau thì nhớ sẽ nhấn cái ủng của mình nhá bye bye bye bye bye